Rồi bây giờ mình đi ra ngoài này chơi nha các bạn Trời tạnh mưa rồi nè Giờ mình đi ra đây Xong rồi ra ngoài này Đi ra này chơi cho vui ha xa đằng kia là chắc ờ, bêu tôi mới đi ra xa ngoài nước rồi gần lắm ha đi gần coi xa ha ở đằng kia xa xa đằng kia có mấy anh à, có mấy anh đang à, chơi ở ngoài đó các bạn bây giờ mình đi to à nha ở đây à, trên đường này người ta làm cái cầu